À, chào các anh chị Hôm nay uh, Trương đang ở bệnh viện Vinmec à, Hôm nay là một uh, cái khách hàng rất là đặc biệt Khách hàng VIP của Daichi à, Họ đã chọn Vinmec làm một nơi để thăm khám và điều trị sức khỏe à, Sau một thời gian điều trị thì hôm nay anh được ra viện à, Cho nên anh em chúng tôi sẽ đến thăm và làm thủ tục ra viện cho anh Đây chính là bệnh viện Vinmec anh ờ, Toàn là khách hàng của Đài Chi ờ, Tiên Du cũng là khách hàng của anh Tấn ờ, ra viện nhưng mà do tình hình dịch nên là <laughs> nhân viên tư vấn chỉ hỗ trợ được ở dưới sảnh của bệnh viện thôi là em cũng xin một số cảm nhận trong khi mấy anh em đang trên xe di chuyển về Bắc Ninh không biết là anh Toàn nằm viện là để mà chữa làm bệnh hay là về vấn đề gì ạ? Anh là làm viện để anh chữa bệnh và anh à, bị ở à, tay, anh bị mổ mổ tay. À, dạ. Đấy. Vâng ạ. À, anh nằm viện mấy ngày ạ? Anh nằm viện vào như thế là vào à, à gần gần 2 ngày. À, vâng và... ạ. Trong quá trình nằm viện ấy thì anh thấy cái dịch vụ của bệnh viện ấy làm thủ tục nhập viện cũng như là trong quá trình điều trị và khi mà xuất viện thì anh cảm thấy cái dịch vụ của bên bệnh viện Vinmec ờ, như thế nào ạ? À? Ở bên ờ, bệnh viện Vinmec thì cái là về cái thủ tục nhập viện là rất nhanh vâng. và kể cả về khâu phục vụ ờ, cho bệnh nhân và khâu ra viện thì cũng là giấy tờ hoàn thiện thủ tục cho khách hàng là đầy đủ rất đầy đủ và nhanh. Vâng ạ. Trong quá trình làm viện thì uh, anh Toàn khi mà làm viện thì anh có phải mang uh, uh, quân tư trang gì theo không ạ không anh đi thì anh đi hướng có mình ở bên này là chăm sóc hết rồi vâng ạ Đâu đi mình mang thêm bộ quần áo đi được thôi dạ, vâng là... ạ. ở đợt viện thì mình mặc quần áo viện rồi vâng ạ thế ờ, ở đấy thì ăn uống như thế nào anh ăn uống thì là do mình ờ, thích ăn cái gì thì người ta đưa, đưa cái đấy khi nhà ăn người ta đến người ta hỏi là có những món gì món gì ngày hôm nay mình ăn cái món gì là người ta sẽ đưa cho mình món đấy dạ à. ăn theo nhu cầu của mình đúng không ăn ạ theo nhu cầu của mình vâng ạ anh còn thấy là hài lòng uh, với uh, dịch vụ của bệnh viện cũng như là uh, chăm sóc khách hàng dịch vụ chăm sóc khách hàng của nhân viên uh, uh, Dai Chi không ạ đây, đây là cũng rất cảm ơn về anh em uh, bên uh, <coughs> tư vấn viên của Dai Chi dạ. đã có đến hỏi thăm anh em trong khi nằm viện và có hỗ trợ có, có, có, có, chút quà cho anh em yeah. Dạ. Thật ra cũng ờ. rất cảm ơn anh em và lại được cái à, anh Tấn lại cả được đưa rước về nữa vâng, dạ. <laughs> <laughs> Dạ. anh Trương yeah. à, ờ, anh cho hỏi là cái lý do tại sao anh lại ờ, chọn bệnh viện Vin Anh có thể thì mình mình có thẻ bảo hiểm của của Chi và thẻ bảo thẻ thẻ thẻ bảo vệ 1 tỷ thẻ của mình là bảo hiểm 1 tỷ thực ra mình sẽ đi chọn những cái bệnh viện tư và thứ nhất là, là nó sẽ sạch sẽ và nó làm uh, nhanh hơn không như ví dụ bệnh viện nhà nước bệnh viện công thì có khả năng là mình lại về khả năng phải làm mất một tuần chẳng hạn nhưng mà vào tư là mình chỉ làm hai hôm thôi vâng. là mình mới làm về được rồi Đấy. À. mình sẽ chọn bệnh bệnh viện như này vâng à, anh Toàn thì uh, là khách hàng của Daichi và trước đó là vợ anh Ờ, cũng ờ, có ờ, thẻ của Daichi và cũng được sử dụng dịch vụ chăm sóc sức khỏe của Daichi và cũng được Daichi uh, thanh toán toàn bộ chi phí làm viện đúng không bây giờ lại thật <laughs> là anh không may là bị đau tay có dịch ở tay nên là phải làm viện hai ngày để mổ và toàn bộ chi phí phẫu thuật cũng như là chi phí làm viện của anh cũng sẽ được uh, được Daichi bảo lãnh bởi vì anh nằm Ờ, bệnh viện ờ, liên kết đó là bệnh viện Vinmec Hà Nội và bọn ờ, em thì nhân viên tư vấn Dai Chi cũng xin gửi lời chúc sức khỏe đến anh và gia đình chúc cho anh mau được khỏe ạ. Ừ, cảm ơn anh. Cảm ơn ạ. Dạ, rất cảm ơn sự hợp tác của anh. Cảm ơn anh.